thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, thuộc Bảo Quang, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, thuộc Câu Trận, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Vay ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thành đầu thổ, ngày kỵ mão, tức chi khắc can, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày hùng Về nạp âm, thành đầu thổ, kỵ tuổi, quý dậu, ất dậu, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi đinh mùi, quý hợi thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày mão lục hợp với tuất, tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục, xung với dậu, hình tý, hại thìn, phá ngọ và tuyệt thân. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi tân dậu, ất dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ dậu, đinh dậu, tân mùi, tam xỉu. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức, tốt mọi việc, kỵ về tốt tụng, sao phúc sinh, tốt mọi việc, sao quan nhật, tốt mọi việc, sao minh đường hoàng đạo, tốt mọi việc, sao thiên ân, tốt mọi việc, sao thiên thủy, tốt mọi việc, sao nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao sáu trong ngày gồm có sao thiên ngục, sáu mọi việc, sao thiên hỏa, sáu về lập nhà, sao thổ phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao thần cách, kỵ về tế tự, sao nguyệt kiến chuyển sát, kỵ về khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chính nam. Và sau đây, Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 22 tháng 3 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ tư ngày 22 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày mới cho thấy người tuổi Tý bị tương hình án ngữ, hiệu suất làm việc trong ngày có thể không được như bạn mong muốn định mức cấp trên đặt ra cũng khó đạt. Một vài vấn đề đòi hỏi phải đưa ra lựa chọn thì bạn trở nên do dự thiếu quyết đoán, khiến cho những công việc vốn là sở trường của bạn có thể bị bỏ lỡ. Ngày này, những đánh giá từ người xung quanh cũng sẽ khiến bạn nhạy cảm hơn bình thường. Cách hành xử của người tuổi Tý sẽ quyết định tính hài hòa trong các mối quan hệ xã giao của bạn. Do đó, tốt nhất là hãy kiểm soát tốt tâm trạng và có thái độ nhã nhặn trong giao tiếp để tránh xung đột. Thủy sinh mộc nhưng là quan hệ sinh xuất nên chuyện tình cảm của con giáp này đang gặp phải nhiều thử thách. Bạn nên bình tĩnh và lắng nghe lý trí của mình nhiều hơn. Chớ nên nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm trong việc lựa chọn nửa kia sao cho phù hợp. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, hiệu suất làm việc không được như mong muốn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, do dự thiếu quyết đoán khi lựa chọn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa,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 ngày 22 tháng 3 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ rõ, người tuổi Sửu được thực thần che chở, nên đường tài lộc vô cùng hanh thông và suôn sẻ. Nếu bạn đang có ý định đầu tư hay mở rộng mô hình kinh doanh sẵn có, bạn nên nhanh chóng triển khai trong lúc này. Sự nghiệp cá nhân của người tuổi Sửu cũng khá êm đẹp trong ngày này. Bạn có thể sẽ được cấp trên cất nhắc lên vị trí mới nhờ biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua, vận trình nhờ vậy lên như diều gặp gió. Việc này có thể khiến bạn bị rèm pha đôi chút nhưng không cần thiết phải quan tâm tới những lời ganh tị vô thưởng vô phạt đó. Ngày có thổ mộc xung khắc lại khiến đường tình duyên gặp nhiều điều trắc trở. Bản mệnh nếu đang độc thân sẽ rất khó tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Các cặp đôi cũng có thể gặp vấn đề trong cách nuôi dạy con cái hay những vấn đề cơm áo gạo tiền thường ngày. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, đường tài lộc hanh thông và suôn sẻ. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy,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 bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ tư, ngày 22 tháng 3 năm 2023 của tuổi dần. Tử vi ngày mới cho thấy, cục diện tam hội xuất hiện sẽ giúp vận trình sự nghiệp của tuổi dần trong ngày khởi sắc rõ rệt. Đối với những việc mà trước đây bạn nghĩ mình không làm được, thì giai đoạn mới này bạn sẽ rất tự tin và quyết đoán. Sự tự tin sẽ giúp bạn có hành động dứt khoát, dám nghĩ dám làm để tranh thủ cơ hội mình đang có. Không những thế, chính ấn quý nhân luôn xuất hiện giúp đỡ đúng lúc khiến bạn như cá gặp nước. Bạn có thể phát huy tính sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Tiềm năng của bạn còn rất rộng lớn, nếu không tập trung khai phá, bạn sẽ hoài phí rất nhiều thế mạnh của mình. Nhưng, trong chuyện tình cảm ngày hôm nay, mối quan hệ của bạn có thể có một số rào cản nhất định, đa phần bởi chưa có được sự thấu hiểu lẫn nhau. Vì thế bạn được khuyên nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, tránh gây ra hiểu lầm mà ảnh hưởng tới hòa khí gia đình câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, sự nghiệp có nhiều khởi sắc rõ rệt. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, thêm tự tin và quyết đoán khi làm việc. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, sự tự tin sẽ giúp đưa ra hành động dứt khoát. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, phát huy tính sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, mối quan hệ tình cảm có thể có một số rào cản,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 nhưng sự bình tĩnh và việc lên kế hoạch trước giúp bạn có thể để lại những dấu ấn công việc tốt. Với những người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm bạn có thể phải vội vã và bận rộn hơn nhưng đổi lại vận tài lộc rất sáng giúp tinh thần của bạn khá tốt, hào hứng và hy vọng. Vài khoản đầu tư đang có nguy cơ tụt dốc, bỗng trở nên biến chuyển tích cực và đem đến cho bạn những cơ hội hợp tác tuyệt vời. Về chuyện tình cảm, mọi thứ vẫn chưa thực sự rõ ràng khi mà người tuổi này vẫn chưa xác định được tình cảm của mình người độc thân được khuyên cần xem xét lại và đừng quá vội vàng quyết định một vấn đề gì đó khi chưa hiểu rõ tình hình để tránh hối hận về sau. Cầu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, có một ngày làm việc vô cùng hiệu quả. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, để lại dấu ấn công việc tốt nhờ có kế hoạch từ trước. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ, phải vội vã và bận rộn hơn nhưng tài vận sáng. Tử vi tuổi tân mão,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 Trong ngày có ngũ hành mão thìn tương hại, người tuổi thìn có thể sẽ phải nỗ lực nhiều hơn, nhưng thành quả nhận về không được khả quan như mong đợi. Áp lực từ cấp trên liên tục đưa xuống càng khiến tâm trạng của bạn tiêu cực và căng thẳng. Sự lơ là của bạn trong thời điểm này là vô cùng nguy hiểm, nó có thể gây ra những sai lầm rất khó sửa chữa. Đối với người tự thân lập nghiệp thì tài vận và vận hợp tác trong ngày này khá ảm đạm. Bạn còn có nguy cơ bị nẫng tay trên hay bị gây khó dễ. Nếu nhận ra đối phương không có thiện chí thì hãy dứt khoát từ chối để tránh thiệt hại về mình. Ngũ hành xung khắc còn dự báo phương diện tình cảm tồn tại nhiều vấn đề khiến con giáp này vô cùng muộn phiền. Ngày này bạn đừng đưa ra những đòi hỏi quá mức, tốt nhất nên cố gắng giữ sự ổn định về tâm lý để tránh khơi mào các cuộc tranh cãi vô nghĩa. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, nỗ lực nhiều nhưng thành quả không như mong đợi. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ,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 bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ tư, ngày 22 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tỵ. Xem tử vi ngày thứ tư này cho thấy, công việc của tuổi Tỵ có thể sẽ gặp nhiều trở ngại, áp lực tăng lên khiến bạn mệt mỏi và căng thẳng. Tốt nhất là nên cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, thư giãn nếu không muốn cơ thể bị quá tải. Thử thách trong thời gian này sẽ rất lớn, đòi hỏi bạn phải giữ vững tinh thần và xử sự khéo léo để hóa giải mọi vấn đề. Người tuổi tỵ cũng được cảnh báo về nguy cơ mất tiền trong ngày khi kiếp tài xuất hiện đe dọa. Hôm nay bạn nên cố gắng lựa chọn đối tác đáng tin tưởng, tránh sự nóng vội làm bạn mất đi các cơ hội tốt trong việc khẳng định năng lực và làm giàu. Đồng thời, cũng nên lưu ý việc chi tiêu thận trọng tránh để không tốn kém cho việc không cần thiết. Bù lại, Mộc Sinh Hỏa mang tới cho tuổi Tỵ một vận trình tình cảm tốt và có được những sự ủng hộ chúc phúc từ phía gia đình và bạn bè. Bạn và người ấy đang trong những tháng ngày yêu nồng nàn và ngọt ngào, cả hai luôn muốn dành cho đối phương những điều tốt đẹp nhất. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, công việc có thể sẽ gặp nhiều trở ngại. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, mệt mỏi và căng thẳng do áp lực tăng lên. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, nên cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Tân Tỵ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 của tuổi ngọ. Trong ngày chịu ảnh hưởng từ tương phá, tuổi ngọ có thể có khá nhiều những rắc rối trong công việc và bạn có thể cảm thấy thiếu đi những động lực để cố gắng. Lúc này bạn nên cố gắng tập trung công việc chính và bỏ qua những câu chuyện ngoài lề. Điều đó sẽ giúp bạn hoàn thành chỉ tiêu công việc tốt hơn và cũng tránh rước những chuyện thị phi gây họa vào thân. Những rắc rối hôm nay khiến con giáp tuổi ngọ này cảm thấy bế tắc và muốn buông xuôi. Nếu có thể, bạn nên thay đổi cách làm việc cũng như trình bày với cấp trên hay đồng nghiệp về những khó khăn hiện tại để mọi người cùng chung tay, sớm tìm ra giải pháp thích hợp cho dự án sắp tới. Bù lại, ngũ hành tương sinh sẽ giúp chuyện tình cảm của tuổi ngọ thêm phần tươi mới hơn. Tình yêu của bạn đang trong giai đoạn lãng mạn, ngọt ngào, bạn đang say đắm trong tình yêu và muốn hạnh phúc này kéo dài mãi mãi. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, có thể có khá nhiều những rắc rối trong công việc,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 Ngày này tài vận của mùi cũng rất thịnh vượng, nhờ thực thần độ mệnh. Vận may trong hợp tác vô cùng lý tưởng giúp bạn củng cố nguồn vốn và đạt lợi nhuận to lớn. Tuy nhiên, trong ngày nếu phải làm ăn với người tuổi, ất dậu, quý dậu, quý tỵ, quý hợi thì cần tìm hiểu đối phương rõ ràng để tránh tranh chấp tài sản về sau. Ngày ngũ hành xung khắc lại khiến cho chuyện tình cảm gặp đôi chút trục trặc. Dù là người độc thân hay đã có gia đình, bạn sẽ gặp chút phiền muộn các bạn độc thân bỗng chốc cảm thấy mệt mỏi trong việc tìm kiếm tình yêu của đời mình, duyên đến rồi đi khiến bạn cảm thấy bế tắc hơn bội phần. Câu quyết cho các tuổi mụi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, trở nên lý trí hơn trong công việc, hiệu suất tăng cao. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, luôn được giúp đỡ nhờ quý nhân vượng. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, được cấp trên đánh giá cao về năng lực. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ,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 bởi cát tinh chính tài xuất hiện, mang tới nguồn cát khí vượng, sẽ có lợi cho việc cầu tài lộc của bản mệnh. Tuổi thân sẽ dễ dàng phát tài, phát lộc trong khoảng thời gian này. Trong ngày mới này, chuyện kinh doanh buôn bán tiến triển theo chiều hướng phát đạt. Bản mệnh có những ý tưởng sáng tạo và đón đầu xu hướng, đầu tư ngay từ lúc nhiều người chưa biết nên thu được thành quả rất đáng tự hào. Bạn nên nhân cơ hội này để mở rộng quy mô, tìm thêm các hướng phát triển cho tương lai để nguồn tài khí không ngừng lưu thông. Kim một xung khắc lại khiến phương diện tình cảm tồn tại nhiều mâu thuẫn. Các cặp đôi không tìm được tiếng nói chung, bất đồng về nhiều chuyện. Đôi khi chỉ vài chuyện còn con cũng có thể khơi mào tranh cãi gai gắt càng khiến cho dạn nứt thêm nhiều. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy. Hôm nay là ngày nên tiến hành các hoạt động cầu tài. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa. Đón nguồn cát khí vượng, cầu tài hanh thông. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ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 ngày 22 tháng 3 năm 2023 của tuổi Dậu. Cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mão Dậu tác động, khuyên người tuổi Dậu nên chú ý lời ăn tiếng nói để tránh mâu thuẫn hay gây hiềm khích với người khác. Có thể bạn suy nghĩ vô tư và góp ý chân thành, nhưng phát ngôn không đúng lúc hoặc không đúng người thì vấn đề mới xảy ra. Bù lại, hôm nay là ngày tốt dành cho những người tuổi Dậu có dự định thúc đẩy việc kinh doanh của mình hay tham gia vào các lĩnh vực tay ngang cũng có thể đạt hiệu quả như trông đợi nhờ có thiên tài tương trợ. Nhờ vậy bạn có thể thu được tiền bạc về cho mình nhờ năng lực của chính bản thân. Kim khắc mộc, vận trình tình cảm của tuổi này không được như ý. Bạn yêu thương hết lòng, bằng cả trái tim mình, không toan tính hay giấu giếm nhưng tiếc rằng đối phương lại không trao cho bạn những cảm xúc tương tự. Thái độ ngập ngừng và mập mờ của đối phương khiến bạn hoài nghi những việc mình làm liệu có đáng không. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, nên chú ý lời ăn tiếng nói để tránh mâu thuẫn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 hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ tư, ngày 22 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tuất. Mão Tuất nhị hợp nâng đỡ, giúp người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trong ngày hôm nay. Nhiều khả năng con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư có giá trị. Hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội ngay, đừng để bản thân phải nối tiếc sau này. Công việc tiến triển thuận lợi, nên việc kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, thu về lợi nhuận cao, nhất là khi có thêm chính tài trợ mệnh như hôm nay. Trong lúc tiền bạc dùng rỉnh thế này chi bằng bạn mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô buôn bán. Tuy mạo hiểm một chút, nhưng liều ăn nhiều, do dự, lưỡng lự quá đôi khi lại lỡ mất thời cơ. Thổ mộc xung khắc, bản mệnh có thể sẽ bị kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ tình cảm của mình mà không hề hay biết, tới khi nhận ra thì đã muộn. Hãy biết trân trọng hạnh phúc của mình, đừng để người ngoài có cơ hội phá hoại mối quan hệ của hai bạn. Câu quyết cho các tuổi Tuất Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, làm ăn thuận lợi, tìm được mối đầu tư có giá trị. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, buôn may bán đắt, thu về lợi nhuận cao. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, nên mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô kinh doanh. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, chớ nên lưỡng lự quá lâu kẻo lỡ mất thời cơ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, có kẻ thứ ba tìm cách chen chân vào mối quan hệ tình cảm,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 khi mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch của bạn. Tam hợp cục còn giúp các mối quan hệ xã giao của tuổi hợi hài hòa tốt đẹp. Nhờ vậy, bạn có thể kết hợp với những người đồng nghiệp để đưa ra nhiều ý kiến sáng tạo và mang tính đột phá. Ngày này, một vài người có thể thấy sốt ruột khi thu nhập chưa có nhiều cải thiện ở giai đoạn này. Tuy nhiên, thay vì nóng vội tìm cách cải thiện tình hình tài chính, bạn nên tập trung làm tốt công việc hiện tại của mình để có thể duy trì nguồn thu sẵn có. Tuyệt đối không nên tham việc mà đánh mất nhiều cơ hội tốt. Trong chuyện tình cảm, ngũ hành tương sinh mang tới cho người độc thân những cơ hội thuận lợi để tiếp cận người trong lòng. Tuy nhiên, bạn nên cư xử tinh tế và khéo léo hơn. Sự hấp tấp có thể sẽ phá hỏng ấn tượng tốt ban đầu, làm khoảng cách giữa hai bạn ngày một lớn dần. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, trạng thái tinh thần tích cực khi mọi việc suôn sẻ. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ, các mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp. Tử vi tuổi kỷ hợi,